Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi của bạn Facebook Đỗ Ngọc Dũng hỏi thế này. Kính Bạch Thầy, mẹ con chết được hơn 4 năm rồi mà gia đình con chưa bốc mộ cho mẹ. Vì em con đi xem bói, Thầy bói bảo là mộ mẹ con kết nên không được bốc mộ. Gia đình con đang rất lo lắng, không biết phải làm thế nào xin Thầy cho con hỏi mộ mà kết là như thế nào? Gia đình con phải làm gì bây giờ? Xin kính nhờ Thầy chỉ bảo chúng con, con xin chiên công đức của Thầy. Tức là bạn à, Đỗ Ngọc Dũng này hỏi về cái việc mộ kết. Mộ của mẹ bạn ấy bốn năm rồi, chưa sang cát. Bây giờ đi xem thì mấy ông thầy bói ông bảo là mộ ấy kết rồi. không? Cho nên là đừng có đụng vào, đụng vào là chết, là xảy ra chuyện. Đấy. Thế bạn hỏi giờ làm nào đây? Thì kính thưa đại chúng, đúng là câu chuyện về mồ mả cũng là câu chuyện rất là rất là dài dòng, rất nhiều vấn đề. Đấy. Dân Ấn Độ họ trả mồ mả gì, cũng chẳng thấy vấn đề gì. À, dân Á Đông chúng ta thì nặng về mồ mả, nghe không? À, gọi là giàu về mồ về mả, nặng về mồ mả. Cho nên chúng ta nó có rất nhiều chuyện quanh cái chuyện mồ mả. Thế thì trong câu chuyện mồ mả có một cái câu chuyện gọi là mộ kết. Thế thì mộ kết là cái gì? Thì theo quan niệm dân gian ấy, mộ kết nó là cái hiện tượng mà rất là kỳ bí. Đến bây giờ thì thực chất là khoa học cũng chưa giải thích được thế nào gọi là cái mộ kết. Ừ. Họ nói rằng mộ kết ấy là một cái điểm lành, ờ, nó đem lại may mắn thịnh vượng cho con cháu những cái người mà thuộc cái cái, cái, cái hệ phà của cái, cái người nằm trong mộ đấy đó con cháu được hưng vượng mọi cái tốt đẹp ừ. thế và nếu mà không biết mà đi đào cái mộ kết ấy lên ờ, là chết ừ, là rất nguy hiểm đấy. thì kính thưa đại chúng à, các nhà khoa học rồi các nhà nghiên cứu thì họ nói cái mộ kết là cái mộ mà được đặt vào cái nơi có cái trường khí tốt của, của đất ấy. nó thu nhận được năng lượng của địa huyệt. Ừ. Thế và cái mộ ấy nó có những cái biểu hiện như thế này, gọi là cái mộ kết. Đấy. Thứ nhất ấy, là cái khu mộ ấy được đặt vào cái vị trí có long huyệt. nha. Tức là mấy ông mà thầy địa lý thì ông xem ông biết chỗ này gọi là có long huyệt. Thì ông bảo cái mộ là đặt vào long huyệt. Ừ. Thứ hai là đất ấy, nó càng ngày nó càng nở ra càng ngày càng nở ra và hoặc là có những cái hiện tượng như là có, có cây cối xung quanh nó mọc tươi tốt hoặc bên trên mộ mọc rất tươi tốt có hơi ẩm ở cái khu mộ nó bốc ra đấy là một cái mà người ta nói là cái để nhận nhận định ấy, về cái mộ gọi là mộ kết thế rồi có những người người ta thử người ta lấy ờ, cái cành mà nó, nó, nó gần héo người ta cắm đấy nhưng nếu mà mộ kết là là hôm sau có thể cái cành nó lại tươi lại cái bông hoa đấy nó tươi lại đấy người ta cũng, cũng khảo sát cái mộ gọi là mộ kết đó thì kính thưa đại chúng người ta xem xét một cái mộ như vậy người ta gọi là cái mộ kết nó càng ngày càng nở ra cây cối thì tươi tốt ở đấy nó, nó đặt vào cái vị trí nó rất là đẹp thế rồi nó có hơi có khí bốc lên người ta còn nói là ngồi ở cái cạnh cái mộ kết là thấy hơi ấm nó bốc ra mà thấy người nó sảng khoái đấy đại khái như thế người ta nói là cái mộ kết ừ. thế thì thưa đại chúng cái chuyện mộ kết là lâu lắm rồi và người ta nói là cái mộ kết như thế thì đừng có lên lên lên đào ra ừ. đào ra là rất nguy hiểm có những nhà khi mà bật cái mộ lên ấy, thì thấy trong mộ là nó có những cái màng trắng nó phủ kín cái xác chết mà xác chết thì không phân hủy gần như không phân hủy Thế hoặc là có những các cái chất nó keo nó giống như là keo vàng đó, nó phủ lên đấy, nó gọi là mộ kết tơ hồng này mộ kết kết trắng đấy, rất là, là, là kỳ thầy cũng có được xem một hai cái trường hợp họ gọi là mộ kết đấy. khi họ mở cái, cái nắp ván thiên lên thì thấy có cái hiện tượng đấy ừ. thì kinh thơ này chúng ờ, nói về bồ kết thì nó rất là nhiều vấn đề Thế nhưng bây giờ theo cái quan điểm đạo Phật của chúng ta thì thế nào? Và bạn này bạn đang rất lo, nhà bạn ấy bây giờ ờ, thầy bói thì nói là mộ kết bây giờ ờ, không cải táng hay là cải táng đấy. Đó. Thế thì theo đạo Phật mình ấy, phải nhìn thấy thế này, ừ, cái mộ là cái nơi mà chôn cất thi hài của người mất. Thế thì cái vong hồn người mất á, khi sống họ mà có cái tư tưởng chấp trước về thân xác thì sau khi mà họ chết rồi đấy hồn lìa khỏi xác thì cái vong hồn đấy nó, nó rất là, là yêu quý cái xác thân ờ, thưa đại chúng đấy rất là yêu quý cho nên vong hồn nhiều khi chui cả vào mộ để xem thân xác mình thế nào Đấy, đại chúng đã nghe câu chuyện mà một cô gái này có xinh đẹp khi cô mất rồi cô nuối tiếc cái thân xác cô mà rồi cô đọa ngay làm con giòi ở trong lỗ mũi đấy. đấy trong kinh phật nói cái chuyện này thế thì tương tự như vậy cái vong hồn nó đi ra vào mộ xem cái xác mình biến đổi thế nào nó yêu quý lắm thế nếu cái vong hồn này á, họ chết mà họ là một cái, cái vong hồn có phước báu hoặc khi họ chuyển kiếp hết cái thân trung ấm họ sinh làm quỷ thần Ờ, một là ngã quỷ có phước hai là làm thần linh có phước báu và cái tâm họ vẫn chấp về cái xác này chấp vào ngôi mộ này là rất nặng nề thưa đại chúng đấy nên có rất nhiều người ta không biết phật pháp thì người ta chấp thôi người ta quý cái thân xác người ta lắm đấy. kể cả thưa đại chúng có nhiều chúng chết sinh làm chư thiên mà họ vẫn rất là chấp cái thân xác của họ cái thân cũ đại à, chúng nghe câu chuyện mà có cái đàn khỉ đó khi mà nó nó bắt chiếc một vị tu sĩ để nó xây một cái tháp nó bắt chiếc thế sau đó thì nó bị chúng nó bị lũ cuốn trôi chết do công đức nó bắt chiếc cái vị tu sĩ đắp tháp xây một cái tháp mà nó nó được sinh thiên khi sinh thiên rồi thì mới nhìn xuống mới biết là kiếp trước mình là khỉ nghe cho nên sau đó thì các vị chư thiên này hạ xuống trần gian đi tìm những cái xác con khỉ là xác của mình kiếp trước đấy về rồi xây dựng dựng lên đắp xây lên thành cái, cái khu mộ rất là đẹp đấy và mang hương hoa xuống đấy để gọi là cúng dường cái thân cũ của mình từ cái thân cũ do biết tu làm thiện pháp nên được sinh thiện đó chân chư thiên người ta cũng còn có cái chấp đấy cơ không phải không thế thì những cái vong linh mà khi bỏ thân rồi nếu còn chấp trước về thân xác mà cái vong linh họ này có phước báu họ được làm ngã quỷ có phước hoặc làm thần linh có phước thì họ cũng có ai lực đấy nhé cho nên ấy, họ tìm mọi cách để họ bảo trì cái xác này của họ bằng mọi cách cho nên mới sinh ra cái hiện tượng mộ kết và các nhà khoa học thì nói là chỗ đấy nó có trường khí thế nọ trường khí thế kia hay là cái đất đấy nó gọi là đất dưỡng thi đất dưỡng thi nghĩa là nó không làm cho cái thi hài nó hủy hoại ừ, họ nói thế thế nhưng thực sự họ cũng vẫn chưa, chưa hiểu được thật sự là sâu xa cái chuyện mộ kết nhưng mà theo cái nhìn của phật giáo mình thì biết à, các vong linh này họ chấp trước vào thân xác họ tìm mọi cách để giữ gìn cái thân xác này mọi cách nếu họ là cái loại quỷ mà không có phước báu thì họ không giữ được thân xác nó sẽ tự hoại rất nhanh nhưng vì họ là cái loại quỷ hoặc loại thần hoặc thành chúng chư thiên họ có phước báu thì họ có những cái năng lực nhất định để giữ cái, cái thân này. Tất nhiên rồi thân cũng phải hoại thôi, năm tháng rồi cũng phải hoại, chỉ được cái là lâu thôi. Phải không? À, đấy, như thế thì cho nên những vị đấy nếu con cháu mà biết phụng thờ cái mộ kết đấy nghe không? thì những cái vị vong linh này, quỷ thần này họ hộ trì cho. À, nghe không? Tất nhiên nó cũng là cái phước báu của dòng họ chứ không phải nói là, là cúng cái mộ ấy không mà được. Nó cũng phải là có phước. Cái dòng họ này cũng là đến lúc phát phúc. Nghe không? Đó, phát phúc. Cho nên cái vị quỷ thần có phúc này hoặc là chư thiên này mới hộ trì cho con cháu được tốt. Đây người ta gọi là mộ kết, nó phát. Và cái chuyện đó là có, chứ không phải là không. Thế và nếu chúng ta phá vào cái mộ này, phá vào cái mộ này, cái vị quỷ thần này họ sân lên và họ trách phạt đúng là cũng ảnh hưởng đến con cháu cho nên có nhiều trường hợp khi phá vào cái mồ kết là gia đình xảy ra chuyện ngay lôn bại luôn rất nhiều chuyện vì chính cái vị này họ, họ đang giữ cái xác họ họ trách phạt con cháu lúc ấy thì không kể đâu thưa đại chúng ừ, con cháu cũng phạt luôn cho nên à, đụng vào cái mồ kết là sinh chuyện nha cái chuyện đấy là có không phải là không có đấy là cái chuyện chuyện thật xảy ra đó. thế vậy bây giờ trường hợp nhà bạn này thì làm sao đây à, thế nhà phật mình có cách giải quyết không ông thầy bói thì ông bảo mộ kết nhưng mình thì không biết kết thật hay không mà cứ để mộ ở đấy mãi thì nó không yên lòng này bảo mẹ nằm đấy mãi không được tắm rửa không được xăng xăng cát thì sợ mẹ bẩn đấy. thế cho nên cái đó rất là khó nhưng thưa đại chúng nhà phật mình thì có cách nha có cách đó là giúp cho vong hồn cái người mất đấy dù họ tái sinh làm ngã quỷ hay làm thần linh hay chư thiên mình làm lễ khai thị cho họ để cho họ giác ngộ ra không chấp vào cái thân xác nữa là xong chuyện nghe không đấy, cho nên dân ấn độ họ có mồ mả gì đâu mà đại chúng thấy có chuyện gì xảy ra đâu nghe không? chính là dân ta là vì chấp vào cái, cái thi hài chấp về mồ mả lâu đời rồi nó ăn sâu vào trong tâm tủy rồi cho nên nó mới nặng nề như vậy quý lắm thưa đại chúng và vâng. ừ, quý lắm một chút xương một chút cốt cũng quý thân của tôi và vâng, xác của tôi quý lắm cho nên là cứ như thế mà chấp thôi sinh sang cõi khác rồi vẫn nhớ vẫn chấp cái thân xác của mình cái mộ mả của mình nên cho nên ấy, với trường hợp nhà bạn này á, thì thầy nghĩ là nên làm một cái đàn lập cái đàn lễ để siêu độ cho những cái vong linh Long Linh trong mộ mà, mà có cái thi hài đó, tức là đây siêu độ cho mẹ bạn ấy. Nhé. Không biết là mộ kết hay không. Đó, thỉnh chư Tăng, những bậc mà có giới đức, ấy, chân tu đến, làm lễ siêu độ khai thị cho vong linh của mẹ bạn ấy. Nhưng vong linh giác ngộ không chấp mồ mả nữa là xong. À, thì lúc ý là à, đào lên sang cát bình thường. Và hiện nay chùa mình làm như thế rất nhiều, nhiều trường hợp đó, nghe không? không có gì phải lo à, nhưng mà không phải là là ai cũng có thể làm cái chuyện khai thị siêu độ này được à, đại chúng biết rồi nếu mà không phải là cái bậc có giới đức thì thật sự là khai thị cho vong linh rất là khó không phải dễ đâu thưa đại chúng thì vong linh họ rất biết về mình rất biết về người thầy cúng thầy lễ người ấy có giới có đức không để dạy cho họ không để bảo họ không cho nên cái này á, những cái trường hợp mộ mộ kết mà phải sang cát mà phải di chuyển cái mộ này thì phải lập đàn mà thỉnh những cái bậc chân tu thật đức đến làm lễ siêu độ cho vong linh này khai thị cho vong linh này giác ngộ tự họ không không chấp trước cái mộ nữa không chấp trước thân xác nữa thì sau đó chúng ta làm rất thoải mái nhé đấy thì cái đấy là cái mà nhà phật mình có cách để giúp cho những cái trường hợp không biết mộ kết hay không để chúng ta làm thế còn nếu mà làm ô kết thì mình để thì để phải không tất nhiên rồi thì cũng vẫn phải khai thị cho vong linh đó vì vong linh mà chấp trước thì vong linh sau cũng khổ cũng khổ đấy vì cái mộ nó sẽ biến đổi thân xác sẽ hủy hoại rồi trâu, trâu bò nó dày nó xéo rồi đủ thứ nó, nó sinh ra cây cỏ nó mọc vào lúc ý rồi lại lại sinh chuyện nên cho đối với đạo phật chúng ta là giúp cho vong linh giác ngộ để được siêu thoát mà không chấp trước vào vào cái thân này nữa, không chấp trước vào mồ mả nữa. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Đó, thì Thầy à, chia sẻ với bạn này, bạn có thể thỉnh Chư Tăng về lập đàn để siêu độ cho mẹ bạn nhé, khai thị cho mẹ bạn, sau đó thì, thì cải táng bình thường, nghe không? Sang cát bình thường nhé.